Xin chào quý vị các bạn đã đến với điện máy Cường Linh cũng như điện máy thình Thành. Thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là máy thái chuối hai chức năng. Đấy máy hai trong một vừa thái mịn vừa thái lát. Đấy. Rất phù hợp cho những trang trại vừa và nhỏ cũng như là chăn nuôi gia đình. Đấy. Thì à, đây tôi sẽ quay qua các bạn xem luôn. Đấy. Máy được làm khung rất chắc chắn, dày dặn có định hướng của chiều ờ, bắn ra ngoài luôn đấy phếu các thứ đấy thì đây là có sản chúng tôi là năm cái khung máy này và một máy lắp motor một kỳ rưỡi đấy đây thì sau đây tôi sẽ đi chi tiết vào kết cấu của máy này đây đây là máy thái chuối hai chức năng vừa thái lát vừa thái mịn Đấy. thì ờ, ngay trên mặt của nó chúng tôi có in chữ đây là thịnh thành này. Đấy. phần khung máy này các bạn có thể có thể là nhận biết độ dày của khung máy luôn này Đấy, rất là dày dặn chắc chắn luôn Đấy. đây là phần mỏ đầu mỏ da của nó chúng ta có thể định hướng ở đây khóa lại núm đỏ này chúng ta một là trường hợp muốn là bắn trực tiếp vào chuồng trại cho trâu bò hoặc là bắn ra ao cho cá thì chúng ta nhấc cao lên còn nếu khi chúng ta muốn à, hứng lại xô chậu chúng nhấc xuống bật nó xuống để à, định hướng cái phần nguyên liệu bán ra đấy thì à, kết cấu của máy sẽ là gồm bốn cái chân bằng thép vây này đây thép V4 dày dặn chắc chắn luôn bốn chân hai chân sau sẽ được lót bằng chân cao su bốn chân sẽ được rằng bởi bốn thanh như này bốn thanh bằng thép V3 này Đấy, rằng lại với nhau bốn thanh bốn góc còn đây là hai chân trước của nó này hai chân trước thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm hai bánh xe cao su như này để uh, tiện cho cái vấn đề chúng ta di chuyển đấy để đẩy đi đến trực tiếp ao hồ hoặc là chuồng trại các thứ đấy, rất là tiện lợi đây bên này cũng thế đấy, hai bánh xe dày dặn như này luôn đấy, rất là êm đấy. đây toàn bộ khung máy bằng thép V4 này Đấy. thì máy bên chúng tôi sản xuất sẽ được sơn một lớp sơn vân búa như này Đấy. để nhất là nó chống dỉ thứ hai là một cái màu rất là đẹp sáng nó chống rỉ sét đảm bảo tuổi thọ của máy cũng như là độ bền Đấy. thì đây là phần phễu trên này thì tôi làm chõi ra đây này để ra đút một cây chuối vào Đấy thì đường kính nó là 18 phân Đấy 18 phân thì chúng ta trung bình một khi chuối ta đút thoải mái luôn Đấy, trường hợp mà chuối to chúng ta chỉ cần bóc bớt một một à, đến hai lớp phần ngoài thì ta đút, đút vào thoải mái thì ngoài ra chuối thì nó có thể băm được cả cây ngô này đấy rồi à, cỏ voi này đấy, rau bèo các thứ băm thoải mái đấy, để thực phẩm chăn nuôi làm thức ăn chăn nuôi đấy. thì à, đây thì chỗ này thì chúng ta có một cái núm đỏ này để khóa định hướng này này tôi vừa nói xong đấy khóa định hướng còn đây phần ờ, thùng của dao sẽ có hai cái vành đa hai cái khóa đai như này Đấy. rất là dễ dàng sử dụng mở ra Đấy, hai cái chúng ta có thể nhấc lên trực tiếp luôn Đấy, mở phần dao ra ngoài Đấy, để vệ sinh cũng như là để dễ lau chùi Đấy, đây là dao của nó này dao thì ờ, gồm hai lưỡi đối xứng với nhau đấy ở dưới dao sẽ có một thanh gạt đấy hai dao hai cái có thanh gạt đấy bản dao khá là to chắc chắn đảm bảo là cây chuối những rau cỏ ngô thứ bỏ vào mà sẽ băm sạch cho mình đấy dao rất sắc bén luôn dao làm bằng nhíp ô tô luôn nhá thì uh, ờ, trục của dao sẽ đi thẳng xuống trục của ly này đây tôi sẽ quay rõ các bạn xem đấy đây trục của dao này nó sẽ đi qua hai vòng bi lớn như này đấy để đảm bảo là máy không bị rung lắc đấy, hai vòng bi này sẽ giữ cố định cái trục này đấy, xuống trục của buli buli nó là buli hai tầng đấy, hai tầng hai chức năng vừa thái lát vừa thái mịn đấy. ở trên bu ly trên này là dùng để chức năng để thái mịn này còn tầng ở dưới là chức năng để thái lát này đấy cũng tương tự như phần bu ly của bên motor cũng thế và trên là thái mịn ở dưới thái lát đấy thì bu ly của hai bên sẽ đối ngược nhau một chút đây là ở trên này là bu ly lớn dưới là bé còn ngược lại bên bu ly của motor dưới trên là bé dưới là lớn đấy đây thì tôi có lắp sẵn là motor một kỳ rưỡi motor dây đồng và hoàn cho các bạn 12 tháng Pulley được bắt chắc chắn như này Có một con ốc khóa ngay trục luôn Máy sẽ sử dụng dây bẩn B Chứ là bẩn B B48 này Đấy Đây là MB Đây Đấy thì uh, motor sẽ được uh, bắt thẳng trên một cái đế như này Nó dài luôn Đấy Bốn con ốc Có bàn đề Thì chúng ta có thể điều chỉnh dây cu loa chỗ này sẽ căng dây loa lên này và chúng ta mở ra để thay đổi điều chỉnh năng của máy đây là máy có thiết kế hai cánh tay gạt đây như thế này đấy để chúng ta dễ dàng di chuyển đấy, khi đến đây chúng ta đút vào đấy, nó sẽ gọn đấy, thì máy ờ, chúng tôi sẽ thường sẽ lắp loại motor một kỳ rưỡi ngoài ra máy bà con nhu cầu dùng ít cũng như là chỉ cần thái những loại nguyên liệu nó mềm thì dùng loại motor một ký một hoặc là thực ra cần công suất lớn có loại 2 kg 2 đấy nhưng mà một kg rưỡi là mức trung bình dùng bà con dùng gia đình các thứ trang trại vừa và bé thoải mái rồi đây là chi tiết ờ, sản phẩm máy à, thay chuối hai chức năng đây, này, đây dưới này sẽ có một thay gạt thay cầm như này người ta nâng lên để thay đổi chức năng của máy chế thay đổi chức năng như là bạn chúng ta cần nâng cái motor này lên và cái thanh gạt này nâng lên và thay đổi cái dung loa xuống tầng dưới bên kia cũng thế đấy thì nó sẽ thay đổi chức năng, chức năng từ thái mịn sang thái thô rất là đơn giản dễ sử dụng cũng như là dễ bảo quản luôn đấy. thì à, máy sẽ sử dụng điện 220V để một pha sau đây tôi sẽ cắm thử cho các bạn xem luôn này đây tôi đấu sẵn đầu điện đây rồi đấy tôi sẽ cắm điện các bạn xem mặt bằng nó không được bằng phẳng cho lắm máy không rung lắc đấy là tất cả chi tiết sản phẩm thì sau đây tôi tôi sẽ tiến hành test thử máy băm chuối cho các bạn xem luôn Chào mừng tất cả quý vị các bạn với kênh video của cơ khí thần thèn thì hôm nay à, giới thiệu đến cho bà con cái dòng sản phẩm à, <laughs> máy băm nghiền đa năng à, hai chức năng đây vừa băm lát vừa băm thô đấy thì sau đây tôi sẽ cắm thử và thái thử cho luôn cho bà con xem quay hát quay lên cái khúc khúc quay đấy khúc khúc cắm cắm anh thải nhá đấy quay thì nên là chứa chứ không đâu đó quay test thôi anh tẹt thôi đi tẹt nói xong tới xong tới quay thật quay quay với theo quay với theo máy nó thái thô đấy đây là chức năng thái thô của nó chưa cắt vượt cực kỳ vượt luôn tham ra mà nó nhận đấy các bạn cũng bạn xa để làm việc cực kỳ chắc chắn luôn này cái cục máy khá là chắc chắn sản phẩm thái à, này đấy rất đều luôn đấy thì bà con à, muốn bọc mà thô thô thì có thể đánh à, hai ba lần đấy còn sau đây ờ, chúng tôi test qua chức năng bỏng mịn của máy chức năng thái mịn cho bà con 1 motor 2 kg 2 quên chưa bấm nút hoặc là bà con có thể sử dụng mà nếu như thái ít có thể sử dụng qua cũng là motor 1,5 kg